nhiều đổi với em anh xem như điều vô nghĩa kết thúc một cuộc tình để xem ngày mai tươi